Chào mừng ờ, quý các bạn đến với kênh video của điện máy Cường Linh Thì ờ, đây là máy ờ, tuốt lúa mini, máy tuốt lúa nương Thế hệ mới nhất do xưởng chúng tôi sản xuất Đây là tổng thể của máy này, máy có màu xanh nước biển như thế này Đây là cái chỗ rơm ra này Cái này là cái chỗ quạt gió ra để rác để nó bay ra đây Đấy bên này chỗ này là chỗ ra của lúa của thóc này nó có một cái ờ, đầu ra nữa đây, đây tôi tháo ra cho nó gọn đây ờ, nó sẽ gắn vào đây đấy nó sẽ gắn vào đây và ở dưới này chúng ta sẽ dùng ờ, tải để đừng lúa ở dưới này ở đây là cái đầu vào của lúa này đây cái tấm này có thể ấy lên được đây và chúng ta có thể kết nối được ở đây đấy chúng ta bỏ lúa lên đây đấy dạ vâng còn đây là bên trong của máy này máy thì có kết nối à, hai cái khớp nối như thế này hai cái khóa ở đây chúng ta chỉ cần à, mở ra và dơ lên thôi đây là bên trong của máy này đây là cái guồng này Đấy. ở đây à, có thiết kế các dao để chém rơm này ở trên này cũng thế đây có các dao đây ở đây đấy còn đây là cái sàng của nó thì lúa thì uh, lúc đập đây thì uh, rơm nó sẽ ra ở bên này và còn uh, lúa thóc thì nó sẽ rơi xuống và các phần uh, rác thì nó sẽ bị bị uh, hệ thống gió ở đây hệ thống gió làm mát ở đây đây có hệ thống cánh quạt ở đây nó sẽ quạt uh, bay ra ở góc bên này đấy rơm bay ra đây và thóc thì nó sẽ quạt ngược lại đây thóc nó rơi xuống đây ở đây ở dưới này có hệ thống quạt lên này thì ờ, máy ờ, sử dụng ờ, động cơ xăng Honda GX200 đây là động cơ của máy này máy sử dụng động cơ xăng này động cơ bốn thì đấy bu đây đây buli đôi hai dây cu loa ở đây ở đây có một cái ờ, cần điều khiển như thế này để tăng giảm ờ, chiều dài của dây cu loa trình độ căng của trùng của dây cu loa đấy sau đây chúng tôi sẽ tiến hành ờ, lắp động cơ cho quý các cùng xem đây thì động cơ có hai dây cu loa ở đây thì nó sẽ kết nối với có cái bu ly đây bu ly đôi đấy chúng ta sẽ lắp vào đây sau đấy ờ, điều chỉnh lấy ốc ờ, siết chặt ở chân của nó chân nó có bốn con ốc trên không lọt rồi đây là động cơ kèm theo máy này ở đây là ga của nó đây giật nổ đây máy sử dụng động cơ 4 thì đây công tắc đóng mở còn bên này là chỗ để đủ nhớt của máy Đấy, thì lắp động cơ thì ờ, chúng ta có bốn cái chân ở đây chúng ta lắp bốn con ốc ở đây vào một hai ba bốn đấy bốn con hai con hai bên vặn vừa thôi đây là cái khóa của máy này Đấy, chúng ta chỉ cần tháo một ra còn đây là cái chỗ thọc ra ở đây chúng ta có thể ờ, lấy ờ, cái rổ cái thúng hoặc là để luôn cái ờ, túi đựng vào đây Đấy, thóc nó sẽ phụt ra đây đây là cái bàn để lúa đây cái này là để ờ, điều chỉnh ờ, căng dây cu loa này đấy tăng giảm dây cu loa